Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn bộ phim hài tình cảm, Tình hai đêm. Một cô gái đang u sầu sau khi bị người yêu cắm sừng sau lưng. Cô gái trẻ quyết định sẽ tìm kiếm một anh chàng tình một đêm. Câu chuyện của cặp đôi này sẽ diễn ra như thế nào? Hãy cùng mình theo dõi bộ phim để biết được câu trả lời nhé. Megan là một cô nàng trẻ tuổi, độc thân và thất nghiệp đang sống cùng một người bạn thân ở New York. Mỗi ngày cô luôn du rú trong phòng, ăn uống và xem tin tức giải trí. Để Megan không móc meo trong nhà, người bạn thân đã rủ cô đến bữa tiệc sinh nhật ở một quán bar, khi đến trước cửa quán, Megan đã bị bảo vệ chặn lại yêu cầu xuất trình giấy tờ. Thật không may, chứng minh thư đã bị cô bất cẩn làm mất. Mặc dù cô ra sức năn nỉ nhưng không được chấp nhận. Có vẻ như thần xui xẻo vẫn đang chiếu cố Megan, lúc này cô lại gặp phải bạn trai cũ cùng cô bồ mới của gã. Tên bạn trai cũ bình thản chào hỏi Megan và giới thiệu bạn gái mới cho mọi người. Trái lại, Megan không được vui vẻ cho lắm. Cô nghĩ đến trước đây mình vẫn còn là sinh viên của trường y khoa tương lai sáng lạng và đã đính hôn với bạn trai cũ, cuộc sống rất hạnh phúc, nhưng chỉ một năm trôi qua, mọi thứ hoàn toàn thay đổi, cô chỉ là một kẻ càng sống càng tụt lùi, không công việc, không mối quan hệ nào cả. Gặp được đủ chuyện suối quẩy, Megan lùi thủi bỏ về nhà, lấy thêm dũng khí từ men rượu, cô đăng nhập vào trang web hẹn hò trên mạng, cố gắng tìm cho bằng được một đối tượng phù hợp để giải sầu. Sau một hồi nhắn tin, cuối cùng cô cũng đã tìm thấy được một anh chàng khá ổn, và cô quyết định đến nhà anh ấy mây mưa một đêm. Sáng hôm sau khi cả hai đều đã thức dậy, bọn họ bắt đầu một cuộc trò chuyện nho nhỏ với nhau, nhưng chưa được bao lâu thì nó đã trở lên dần gay gắt hơn. Chàng trai đánh giá là cô quá ham muốn khi chủ động đến nhà trai lạ, Mặc dù Megan đã giải thích rằng đây là lần đầu tiên cô hẹn hò kiểu như vậy, Megan cũng tức giận chế giễu cái tên Alex đầy quê mùa của chàng trai. Hai người tạm biệt nhau một cách không mấy vui vẻ. Và đáng lẽ họ cũng sẽ lướt qua đời nhau như những cuộc tình một đêm khác, nhưng không, Megan chẳng thể mở nổi cánh cửa, vì trận tuyết rơi suốt đêm qua đã làm cánh cửa bị kẹt cứng, khắp đất trời bị bao phủ bởi màn tuyết trắng xóa. Lúc này Alex bước xuống tầng, vừa đi vừa gọi điện kể với mẹ về cô nàng điên rồ có vẻ ngoài xinh đẹp, và hiển nhiên, Megan cũng đã nghe được những lời này. Dù lúc này hai người đang rất không ưa nhau, nhưng vì trận tuyết lớn nên Megan buộc phải ở lại. Cô cũng đã nhờ người bạn thân đến đón mình, nhưng hai người kia còn đang quấn quýt bên nhau thì sao có thể rời đi được. Và thế là Megan được thưởng thức bữa sáng do đích thân Alex làm, vì không muốn bầu không khí đầy mùi thuốc súng tiếp diễn, nên hai người quyết định hòa giải với nhau. Lúc sau Megan đang trong nhà vệ sinh, cô vô tình đọc được cuốn tạp chí của Alex, trong đó có một trang viết về năm dạng con gái bạn gặp trên mạng. Thứ nhất là cô nàng thất tình muốn vượt qua nỗi đau. Ôi chao, quá đúng với tình huống của Megan luôn. Cô nàng tức giận xé trang báo đó đi, vò tròn ném xuống bồn cầu và xả nước. Nhưng cô không ngờ hành động của mình đã khiến bồn cầu bị tắc, nước cứ thế dồn ứ lên và tràn cả ra phòng ngoài. Biết đây là hậu quả mà mình gây ra, Megan kiên quyết không cho Alex vào mà muốn tự mình xử lý. Nhưng cây thụt bồn cầu đã bị cậu bạn của Alex mượn đi. Megan dù cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể nào làm cho bồn cầu hết tắc được. Sau đó, Alex rủ Megan chơi thuốc để thư giãn và quên đi sự buồn bực trong lòng. Lúc đầu Megan không muốn hút, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý. Đúng là chất kích thích làm con người ta mở lòng với nhau hơn. Megan có dũng khí để tâm sự về câu chuyện của mình. Cô đã từng là sinh viên trường y một năm trước, cô tốt nghiệp nhưng rồi lại thất nghiệp. Thật ra Megan không hề yêu thích ngành học này chút nào. Còn Alex là một trợ lý giám đốc của một ngân hàng. Khi Megan hỏi Alex rằng anh có yêu thích công việc đó không, Alex đã trả lời thẳng thắn. Từ khi nào mà em phải yêu thích công việc của mình thế? Anh nghĩ thế hệ mình đã có một sự hiểu lầm lớn về điều đó. Megan đã cảm thấy rất thú vị với suy nghĩ này của Alex. Cả hai đang loay hoay không biết phải giải quyết sao cái bồn cầu kia. Định sang hàng xóm mượn bộ đồ sửa thì họ lại không có nhà. Thế là Megan và Alex quyết định sẽ thông qua lối thoát hiểm đi vào nhà hàng xóm. Sau khi trang bị đầy đủ, hai người mở cửa sổ ra và bắt đầu cuộc hành trình. Ngoài trời, tuyết vẫn rơi dày đặc, Alex và Megan từng bước tiến gần đến nhà của hàng xóm, nhưng họ không ngờ tuyết đã làm cánh cửa sổ bị đóng băng và không thể mở được. Alex đề xuất rằng họ nên quay trở lại, còn Megan đã cầm chậu hoa nhỏ lên, không do dự mà đập vào cửa kính. Hai người cuối cùng cũng vào được nhà hàng xóm rồi. Alex liên tục trách móc Megan về hành động vừa nãy, nhưng anh chàng lại không ngại ngần tranh nhà vệ sinh để xử lý nỗi buồn trước. Megan tức điên mắng chửi, anh là đồ khốn theo đủ thứ tiếng. Sau khi giải quyết xong, tiện thể mượn cây thông bồn câu từ nhà của hàng xóm, hai người quay trở về căn phòng của Alex, có dụng cụ trong tay, Alex đã xử lý chiếc bồn cầu nhà mình và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến bồn cầu bị tắc, anh cũng đọc được nội dung của tờ báo đó. Sau đó, Alex ra khỏi nhà vệ sinh, nói với Megan rằng đó chỉ là một bài báo ngu ngốc mà thôi, nhưng Megan thì lại buồn bã nói rằng bài báo đó nói thật sự chính xác tình huống của cô. Và rồi bầu không khí im lặng bao trùm hai người họ. Không lâu sau, Alex phá vỡ sự im lặng này trước, anh hỏi Megan rằng tối hôm qua cô chỉ giả vờ sung sướng thôi sao. Ôi chao, đúng là đàn ông luôn rất để ý về khả năng làm tình của mình nhỉ. Trước lúc nói chuyện với Megan, Alex vẫn luôn nghĩ rằng bản thân là một người có kỹ thuật khá tốt, nhưng Megan lại phủ định hoàn toàn. Cô nói anh rằng chuyện đó của anh giờ ẹc. Rồi Alex lại nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời mới, rằng hai người nên tận dụng khoảng thời gian tuyết rơi này, họ sẽ góp ý cho nhau những nhận xét thật lòng về đối phương để giúp cho cả hai có thể nâng cao khả năng chăn gối. Rồi Megan cũng sẽ rời đi, và vì cả hai không hề có bạn chung nào nên không lo gặp lại nhau. Nhưng Megan lại không cho đây là ý kiến hay. Cô nói rằng đàn ông không thể chịu nổi những góp ý xây dựng về chuyện đó. Mấy anh sẽ phản biện lại bằng được. Alex hứa rằng anh sẽ không cãi Megan nếu cô cũng không cãi lại anh. Vậy là cuộc thảo luận bắt đầu. Đầu tiên là đại đa số con trai thích bật đèn làm chuyện ấy. Vì theo nhà Alex ta còn trẻ, ta đều ngon mắt và ta nên trân trọng cái đó khi còn có nó. Tiếp là đừng cởi đồ quá nhanh, thay vào đó hãy từ từ cởi từng thứ một và làm một vài động tác quyến rũ nữa nhé. Meghan cũng có kha khá điều góp ý với Alex, đại loại như trò đà lưỡi của Alex, hay việc khi hôn anh cứ muốn để lại dấu vết trên người cô. Hoặc là sau khi xong việc thay vì nằm quay lưng lại với cô, thì anh nên trao cho cô một cái ôm ấm áp. Có lý thuyết rồi thì phải thực hành luôn thì mới nhớ bài chứ nhỉ. Hai người áp dụng ngay những điều mới học hỏi được, và quả là những điều đó đã làm đối phương sung sướng không ngừng. Họ rất thỏa mãn về cuộc mây mưa này. Khi hai người đang ăn bữa ăn mượn tạm từ nhà hàng xóm, Alex thừa nhận anh rất ấn tượng với Megan về vụ đập cửa kính, anh cảm thấy cô trông thật cuồng ngầu. Sau đó Alex hỏi Megan tại sao cô lại không muốn làm bác sĩ nữa, có phải bố mẹ cô đều làm nghề y và gây áp lực cho cô không? Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Megan nói rằng cô rất ngưỡng mộ tình cảm luôn tốt đẹp của bố mẹ mình và cô muốn bản thân cũng có hạnh phúc như vậy. Cô không hề yêu thích ngành y, vì cô chỉ chọn bừa để học cùng người yêu mà thôi. Thực chất cô mong muốn được làm một người vợ bình thường và cô thậm chí đã cùng bạn trai cũ đính hôn vào năm ngoái, nhưng thật tệ là bạn trai của cô đã ngoại tình. Mặc dù cô đã tha thứ và muốn quay lại nhưng hắn ta không đồng ý. Gã mong muốn một cô gái có tham vọng với cuộc sống hơn Megan. Alex rất vui vì tìm được một người đồng quan điểm với mình. Anh cho rằng, tham vọng sẽ làm con người ta sống không hạnh phúc, và nó sẽ làm bạn luôn không hài lòng với những gì bản thân đang có. Cuộc trò chuyện đã làm hai người thấu hiểu nhau hơn. Những tưởng cặp đôi này sẽ dần tiến vào mối quan hệ thân mật, nhưng không, Megan vô tình phát hiện ra một loạt đồ nữ trong nhà Alex, hóa ra đó là đồ của bạn gái anh, cô ấy đang đi biểu diễn ở nơi khác. Còn trong thời gian bạn gái không có nhà, anh lại lên mạng hẹn hò với cô gái khác. Megan vô tình trở thành người thứ ba nên đã rất tức giận. Alex đã giải thích với Megan về mối quan hệ phức tạp giữa anh và bạn gái mình, Cách đây không lâu cô ấy đã viết một bức thư chia tay và anh tình cờ đã nhìn thấy bức thư đó, nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã phải đi xa. Alex xin lỗi Megan nhưng cô không nói gì. Lúc này tuyết cũng đã ngừng rơi và Megan quyết định rời đi. Megan buồn bã về nhà, cô xóa hết tài khoản trên trang web hẹn hò đó đi. Bạn thân phai ra muốn sống cùng người yêu nên Megan sẽ phải dọn đi. Megan chẳng có cách nào khác đành phải đồng ý. Trong khi đó, Alex bên này nói lời chia tay bạn gái của mình. Anh vẫn đang tìm mọi cách để tìm kiếm thông tin của Megan. Khi gọi tới chủ của trang web hẹn hò nọ, anh đã bị từ chối cung cấp thông tin trừ phi anh là cảnh sát. Hai từ cảnh sát đã gợi cho Alex một ý tưởng điên cùng táo bạo. Khi Megan đang vui đùa ở buổi tiệc cuối năm, thì bất ngờ cô đã bị cảnh sát đưa đi. Lý do là vì cô đã phá hoại cửa sổ nhà hàng xóm Alex, và thế là Megan đã bị tạm giam. Nhưng lúc có người đến bảo lãnh, cô lại từ chối ra ngoài vì biết chắc người bảo lãnh cô là tên Alex thần kinh kia. Megan vẫn trong phòng tạm giam đợi đến khi bạn thân đến đón cô. Cuối cùng cô nàng của chúng ta cũng được ra ngoài. Alex lúc này cũng tiến đến dã bày với Megan, anh muốn hai người họ có thời gian tìm hiểu thêm về nhau, chứ không chỉ là hai đêm ngắn ngủi. Nhưng Megan chỉ nhớ đến việc anh làm cô bị bắt tạm giam mà thôi. Rồi cô quyết định rằng cô sẽ gọi lại cho Alex, chỉ lúc nào mà cô muốn cười khi nghĩ đến anh. Rất nhanh, nhìn thấy dòng chữ trên quả bóng bay Alex tặng mình, Megan đã không kìm được mà bật cười, và hai người họ cứ thế bên nhau. Bộ phim kết thúc bằng cảnh hai người trao nhau một nụ hôn nồng nàn, những bà mối tuyết tí hòn lất phát rơi. Họ thầm cảm ơn những bông tuyết đã cho họ cơ hội để gần nhau. Cảm nhận của các bạn về bộ phim này thế nào? Hãy để lại ý kiến cho mình biết thêm nhé.